ở đâu ta bãi bỏ quá chắc bên đó đó nhà bắt đĩa mà qua hỏi nhà bắt đĩa mà ủa hỏi chú này chú chỗ mà chị ờ, chị nhã chị nhãn đi bán mì là đâu chú à rồi rồi đây nè đây đây đây đây lên đóng cửa lại lên chạy xe lên rồi tiếp tục uh, đi mua mì về để hỗ trợ cho bà con nha chạy xe lại chạy xe rồi chắc xuống Mỹ anh chắc chắc xuống phụ anh chiều nay là đang mưa luôn nha cô chú anh chị này là đang đi mua mì em ơi chứ không phải là đi phát Ôi trời đang mưa luôn nha cô chú anh chị Đang mưa Mưa thì mưa chứ tối nay cũng à, vẫn à, tiếp tục nha Đi hỗ trợ cho bà con mình nha Mới tìm được à, một chỗ mua được trăm thùng mì thôi Để hỗ trợ cho bà con mình Tiếp tục chứ mấy gài ở nhà còn mấy chục thùng hết rồi Hết mì rồi trời đang ờ, mưa nha ở đây là đường Trần Quang Khải nha cô chú anh chị Ủa mày đứt dép nữa hả Thành Yeah, man này là Cần Thơ cũng không có có mì đâu em ơi cái này là do cái chị này chỉ chia lại cho Phước á tại chị thấy anh em ờ, ngày nào cũng đi phát cho mà hết mì rồi thấy gì chị chia lại xin lỗi vì hiện tại gia đình em đang cạn kiệt sữa Cạn kiệt sữa thì cho bé uống đỡ nước cơm đi nha em ơi Hiện tại anh cũng không có sữa nha Đang ờ, mùa này rồi chịu khó đi Chứ ờ, giờ không có còn sữa rồi Kinh phí giờ là đã ờ, như là đã hết luôn rồi đó Gắng cố gắng giúp bà con mình còn khoảng cỡ 9 ngày 10 ngày nữa thôi Không có có sữa nữa Em liên hệ các nhóm khác nha Để tìm nguồn sữa nha Nhóm anh là không có phát sữa nữa không phát sữa không phát tả luôn chỉ hỗ trợ nhu yếu phẩm gạo thôi mì thôi là cái này là cũng cố gắng dữ lắm rồi giờ mình lo miếng ăn đi giờ biết là mấy bé cũng đang rất là cần sữa nhưng mà giờ có gạo thì mình nấu nước cơm ăn đi hồi xưa tất cả mọi người ai cũng dùng nước cơm mà đâu có sữa đâu thì bây giờ cũng vậy đi à ai mà không thương con phải không nhưng mà cũng hiểu một điều là các nhóm ờ, giờ đuối lắm rồi mùa mưa nên ngày nào cũng sẽ có mưa anh em mình đang đi lấy mì nha cái này là mì mua nha nói chung là <laughs> giờ cái gì cũng mua chứ không còn ai hỗ trợ gì nữa đâu từ rau củ quả trứng trứng thì hôm nay mình ờ, cũng nhập thêm ờ, một ờ, một ngàn trứng à chứ không có nhập nhiều nữa tại vì cũng eo hẹp rồi nhập 1.000 trứng thì tối nay phát xong cũng ờ, tệ vì cũng 500 trứng rồi ngàn trứng thì mình phát được hai ngày nói chung là gồng được ngày nào hai ngày đó đó anh đang ở trên đường Trần quang Khải nha ngay chỗ ờ, không biết đây là cái ờ, cái miễu gì đẳng có cái miễu gì đẳng kìa ok chào chào em Ngọc Diệp Nguyễn ở đâu ta dạ đúng rồi dịch tình hình kéo dài thì ai cũng cạn kiệt thôi à hẻm ủ tàu nãy phước cũng mới đảo xuống vòng với nguyễn thị minh khai ở dưới nói chung là bà con ở dưới cũng khổ dữ lắm luôn một nốt nhạc một là sạch hết trơn bữa nay sẽ tiếp tục là 100 phần quà nha đầy đủ đồ nha rau củ quả nha ngày nào cũng sẽ gắng cố gắng ờ, gồng 100 ờ, đến trăm rưỡi phần hỗ trợ cho bà con mình nhìn nó 100 phần nó không có bao nhiêu nhưng mà mình tính theo số lượng ngày là rất là nhiều nha cô chú anh chị cũng mấy chục triệu chứ không phải ít đâu giờ dạ, là có mì là vui rồi này là vừa là mì à, tiếng vua với mì cô cô mi mì gì tiếng vua hả tiếng vua. với cô cô mi phải không cắt, cắt. cái gì vậy chi vậy một phần quà thành tiền là hơn trăm k dạ chắc đảm bảo là chắc chắn là hơn rồi ạ à. vì gạo thôi gạo rồi mì trứng rồi này nọ nữa rau củ quả nữa là hơn trăm k là rảnh lắm còn mưa nha em đang mưa lâm gâm luôn và đang có tín hiệu là lớn hơn tại chở mì nó đỡ dù gì nó ướt cái thùng không mà về mình bỏ cái thùng mì trong nó không ướt còn chở gạo là nãy giờ là thua rồi hôm qua chở gạo mới cực kìa quên đem thợ vậy Rau thì tùy bữa, có bữa ít bữa nhiều Có bữa bịch tới 4-5 kg là trên cả trăm ngàn Có bữa thì nó sẽ khoảng dao động vài chục ngàn Đồ về thì tùy bữa Bởi vì ai uh, ai có gì thì mình dùng nấy Chứ đừng phân bì bữa trước bữa sau dùm Ok trứng về rồi Ok em Trứng về rồi nha cô chú anh chị à, Một số bạn nữ à, thì nguyện viên ở nhà thì cũng đang vô trứng rồi à dầm mưa dễ nắng à, vậy người khác trực tiếp đi ờ cái cây dù lấy cây dù thôi đừng quay vậy mày ngồi xuống chi mà không cho quay mày lên chơi ai cũng chê gì hát buồn gì được cái dễ thương cái hát dở còn em yêu bán bánh trung thu bán bánh trung thu kiếm tiền à, mua mì mua gạo mới bán bánh à, trung thu gì hát dở trời ơi hiện lên ơi tới à, em lâm giang thảo trần lâm giang thảo trần em à, để lại số điện thoại nha anh vẫn còn bán bánh nha em em đâu có mập đâu mà kêu em đưa game on dạ, bữa nay không phát sớm em mà lan đang đi lấy đồ về để vô tối nay ờ, vô tại hết mì rồi mới ờ, kiếm được ờ, trăm thùng mừng gúm hết trơn cái gì bé bỏng đẹp trai ghê ghê làm quái ghê gì, gì đẹp trai hả à? không mà cô nó nói sự thật sự thật đúng ha rồi. đúng rồi cô nói sự gì thật tao nghĩ 15 găm này hồi mà cuộc thế nào cũng ướt sạch hết trơn mưa này là vừa đủ ướt luôn á thì nãy giờ ai nói khô ráo gì đâu anh động vô sâu lắm hả ta chở ra à, Liêm à, ngay cái mùa dịch này không có đi chung với anh nghe em Liêm à, nó nhát nó sợ nó sợ Covid nó ở nhà trời chán hết luôn tụ tập đông người <laughs> căng giờ à, anh Thuận ngồi căng kìa đang căng rồi có công an lại không bữa hỏi bị công an hỏi rồi đang lấy mì nha đang chờ lấy mì đây cái bé bị bỏ rơi là đây cách, cách xa, xa gần hai mét trời ơi rồi cách xa ra rồi rồi lúc phát quà rồi sao cô ha lúc lên xe ngồi sao giờ cô dạ rồi lúc ăn cơm sao giờ cô thì nói chung là anh em đi chung đội thì đâu cũng tháng mấy hai tháng ờ, nay rồi trời ơi mấy cái chuyện này mà cũng bắt bẻ làm chi nữa cô ơi dạ, có ai dắt tới anh thận nữa vậy ngồi nói chuyện gì mà cũng kêu cách ra 2 mét rồi chút nữa ginh đồ đồ rồi cách ra 2 mét luôn hả cô hay là ăn cơm cách ra 2 mét hay là đi phát quà rồi tụi con phát làm sao giờ tụi con gom đồ làm sao rồi lên xe làm sao cô Đội tụi con cách ly với gia đình luôn cô ơi cách ly gia đình luôn còn chưa thấy gì nữa mày à, tới cái rồi. chuyện đơn giản gì cô cũng bắt bẻ nữa biết là cô nói cho vui nhưng mà nhiều người bây giờ là con nói thiệt cái trang con là bây giờ là mấy cái dùng từ ngữ này là mọi từ ngữ của mọi người nói vui là có thể con bị phạt bất cứ lúc nào á Chút nữa em chuyển khoản hay gì chị? Hả? Em chuyển khoản hay sao? Chuyển ờ, em, chuyển khoản đi chuyển cho nó dễ, em chuyển đi ha. Ừ. Rồi, xe tới luôn kìa né né vô hổ vàng nước tăng lực này để anh em mình uống nói em không dạ thôi hai thùng uống đủ rồi giá công ty đó dạ đủ chưa đủ đủ đủ đủ trăm thùng chưa, chưa còn chiến nữa còn chiếc nữa hả dạ không thấy theo vàng đó Ê, xin lỗi rồi thôi vậy à, chào cô chú anh chị nha về để soạn mì đồ ra còn chiến nữa à. chiến mì nữa soạn ra xong rồi trả tiền mì rồi à, tối đi phát cho bà con tiếp nha bye bye và hẹn gặp lại à, vào tối nay nha cô chú anh chị